mà hôm qua tôi đi tôi nghe mỹ tránh con câu buồn giả mang luôn biết nói gì không nói là chỗ nào đông người việt nam chỗ đó không tốt ơi má cái điện thoại 45 triệu cái điện thoại 45 triệu mua việt nam về mua việt nam đem qua đây quay vlog kiếm cơm nó rớt như con du lịch tận hưởng cuộc sống tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. À, xin chào các bạn Xin chào mọi người đến với buổi sáng làm việc của Di Nguyễn nha Nói chung dù ở bất cứ nơi nào, ở đâu thì Di Nguyễn cũng phải làm việc thôi Có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ mới ăn phần tới cho <clears throat> Hôm nay Duy sẽ làm một cái chủ đề về khách sạn bên Mỹ và những điều nghịch lý oh. Nghe hấp, hấp dẫn chưa? Mà trước khi làm á, thì chúng ta phải làm thủ tục buổi sáng cái đã Biết gì không, biết gì không? Nè, nước suối, nước suối hôm qua mới tiêm quốc chai nước suối cái chai này 5 đô nha ba chai nước suối 5 đô ok ok mắc hay rẻ tùy nhận xét hết nước uống rồi nó cho có một chai duy nhất anh em hết nước uống rồi bây giờ sáng sớm xuống uh, lễ tân kiếm cái số điện thoại muốn thấy cái cái sách nó để đâu hết trơn các mày không phải không phải không phải do khách sạn sai mà do anh già nè thường thường đó là nó có cái cuốn sách nó để gọi gì gọi gì giống nhiêu nhiêu đó xong cái hồi nãy em nhấn số 0 cũng gọi được số 1 cũng gọi được 39 cũng được 30 cũng được 31 cũng được thôi nản qua đi xuống luôn nè đi xuống xin được về cho nước không phải xin nhé đi xuống xin được về cho nước mua đàng hoàng mua đàng hoàng nhưng mà cái chỗ này nó cho với hả nó cho nó thôi giờ thì à, hết nước rồi cho bốn chai bốn chai free mấy em bốn chai uống tới hai muỗng súp còn bây giờ tao nói thiệt với mày luôn á nó mà nó mà cho tao như đây à tao uống hết xong rồi tao chung cho tao tao tủ luôn á bây giờ nó còn sớm quá không biết đã mua lạnh ra đường nó lạnh mấy em à? và cái điều anh muốn nói là cái bịch ni lông thấy bịch ni lông thương hiệu giá trị mỹ chưa bịch ni lông ý việt nam em đang nghi ngờ bịch ni lông này nhập khẩu bên việt nam qua chứ giờ hàng trung quốc đánh thế cao trong nhập bịch ni lông đó là vấn đề thấy những điều vật lý chưa nhiều lắm còn nhiều mấy em từ từ chặt xíu pha sức uống đi nha mày biết gì đâu qua nó bay tại sao này nó bay ơ nó bay rớt tại sao lò sưởi lò sưởi nè ở đây lò sưởi nó chạy ô tô tự nhiên đang ngủ nửa đêm cái tao có lạnh đâu ba không có ron cảm biến gì á tự nhiên tới hồi nhiệt độ nó xuống nhiêu vậy không ra tao làm đêm tao ngủ được hai tiếng thức hai tiếng ngủ hai tiếng thức hai tiếng ngủ vậy như tập gym vậy đó interval sleep rồi đây hàng thằng vip của anh Duy nè à, 11 mà đi ngang RSB xin không phục không tiếp giờ qua đây tao cũng đồ cho không à đồ xin <laughs> sáng sớm mình làm chừng 3 muỗng em cho có nguồn năng lượng trong ngày nha năng lượng trong ngày để quay video chứ quay video này thương mại mà anh làm dân dân blogger nói dân blogger nên à, chúng ta phải quay video rồi ổn này lẹ hỏi cho cái này tức quá chủ đề khách sạn là tức quá anh đi em review cho tụi em một chung khách sạn ảnh hưởng anh ơi rồi thấy mẹ không cũng đã làm với lót biết tình bực ghê á mỗi tiểu bang làm vài cái nha có bụng giả man luôn em sáng về là anh phải chơi này trước đó anh lao động xong rồi đi tập gym tập gym xong về anh tắm anh ăn sáng sáng không đi công việc đó cuộc sống mỹ của nó vậy đó anh đi qua đây anh làm anh làm như chó vậy mà em đi sức lao động mà anh đi sức lao động á giờ cái sức lao động mới vào chứ trong nước làm không có ngủ ăn mấy em nhiều khi mà hôm qua tôi đi tôi nghe mỹ trắng con câu buồn giả man luôn biết nói gì không nói là chỗ nào đông người Việt Nam chỗ đó không tốt uh -oh. tao nghe từng chữ mà tao nhói đau trong lòng luôn mày Ủa tao của Việt Nam mà mày mày nói câu này ok đau mà em đau nha em nói là duy tuần thật nha em chứ nó nói tao gì cũng biết tại sao nó nói vậy nữa mà gì cũng dám hỏi luôn không dám hỏi là tại sao bạn nói như thế ok vô vấn đề khách sạn mà Duy đang ở bạn nhìn thấy đẹp không wow tức là nguyên một góc thôi nó khóa được cái gì nhưng mà Duy khẳng định cái kinh nghiệm cái cuộc đời của khách sạn nhiều nơi thì đây là một trong những khách sạn rất đẳng cấp rất đẳng cấp nha vậy thì ở cái cái chuyện á mình ở cái xứ mỹ này á mà khách sạn đẳng cấp là cái chuyện bình thường không gì đâu là cái chuyện bình thường đúng không vậy thì khách sạn này tên gì tiết lộ luôn Marriott mấy em ra ngoài Hà Nội á dân chơi mà đi nha nó đi Marriott là biết mày đã da rồi còn ra Phú Quốc ở Marriott bắt không win nha bà win tuổi gì đó Marriott mắc hơn vậy thì khách sạn này bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền hôm qua bút á có hai triệu mấy rồi à mẹ ơi có hai triệu mấy à bởi vì cái đó là cái nghịch lý đó đúng không khách sạn ngon mà giá rẻ trời đất ơi giá ở sao nghèo đúng không em đó là nghịch lý số 1 thì, thì đây là một cái tín hiệu đáng vui hay đáng buồn tất nhiên là đáng vui đúng không chúng ta trải nghiệm một khách sạn đẹp như vậy mà giá tiền nó rẻ vậy là ok ok nhưng mà khi đi khách sạn á thì ờ, nói chung nó cũng là lá Việt Nam thôi bỏ cái thẻ vô nó quất 50 ngàn để cọc mà vô trong phòng mày có phá gì không nếu mày phá tao trừ tiền mày nói vậy đó đây vậy thôi vậy thì á khi mà chúng ta khách sạn đó thì ở trong một cái phòng thôi nó không phản ánh được cái gì nhưng mà nó là gắn kết với những cái tiện ích đi theo vậy thì khách sạn ở đây á tiện ích nó là tiện, ích 4 sao quốc tế nha em bốn sao thôi bốn sao còn cái sao của Việt Nam là sao xạo cái đó nói thiệt cái sao của Việt Nam nó là cái tham khảo thôi nó thích gì mấy sao mấy vậy sao Việt Nam không chuẩn còn cái sao bên này á thì nó chuẩn hơn cái đó là nó thiệt nha tại vì mỗi chuẩn sao nó khác nhau à. đây thì cái khách sạn này khách sạn Marriott 4 sao nó nằm ở trong một cái location cũng từ đối rất là đẳng cấp này vòng vòng ở đây rất là nhiều cái hệ thống khách sạn khác rất nhiều thương hiệu khác và rất nhiều quán ăn rất nhiều cái cái cái cái shop cái mo cái này cái kia nó nhiều lắm everything đúng không vậy thì một cái location nó đẳng cấp như vậy một khách sạn đẳng cấp như vậy đối với Vinh Nguyễn cái giá mà hai triệu mấy quá rẻ quá rẻ nói thiệt với bạn qua bên cái xứ này thích nhất cái chỗ là cái cái packing là tuyệt vời nói chung phải khen dân này chứ dân này biết sao nó xu được mấy cái đỏ hay chứ à, tuyệt đời có số em rộng thinh thang rộng rộng, rộng thê luôn luôn ở Hawaii đó container chạy thấy cưng không phải chạy rừng kinh thiệt chạy đường Hawaii giữa chừng thôi thấy toàn rừng không à thích khách sạn này cái nó có rừng mấy em nó có rừng nó có cây là nó nhìn nó nó nó, nó xanh lắm trời đất đất đâu phải xấu đâu đất đất đồng bằng đàng hoàng ngon lành mà không ai mở hết đó nên các bạn cũng qua đây nhiều đi còn chỗ cho các bạn đó. nên cái cái cái quay là vấn đề cái kha bắc kinh cái kha bắc kinh đậu nó rất là ok và cái ờ, cái cái dịch vụ bảo vệ ở đây á nó cũng ờ, nó cũng nói chung là mình không so sánh không mà lỡ là làm khách sạn phải so sánh thì sao mình so sánh hai khách sạn thôi nha chứ mình đâu có so sánh là là, là hai quốc gia hai đất nước đâu vậy thì á security ở đây á nhìn nó đẹp trai hơn cái đó nó thiệt thằng này xong qua giờ ấn tượng này lắm luôn á không biết nó có bê không em gặp anh nó nhìn trời ơi nó nhìn nó cảm giác rất nhiều nữa nói chung là anh cảm thấy như là cái anh chàng nó đối xử với anh nó tốt bình thường tốt bình thường đẹp trai bây giờ ấm không ừ. chút mình đến biết còn cao luôn nó da trắng da trắng tóc vàng này nọ mắt này nó kia kiểu nghĩ chắc này chắc sinh viên làm thêm rồi đó nó chạy xe cho mình mấy em nó chạy xe cho mình vô parking nó lấy xe ra giống y việt nam mới đầu anh tưởng đâu cái điều này chỉ có việt nam thôi chứ bên này nó cũng có luôn em này hôm qua anh hơi bất ngờ hôm qua hơi bất ngờ chỗ này nên nó thật sự chỗ này á nếu mà các bạn nào các bạn này thì à, này nó nãy bạn gì quên mẹ tên bạn cowboy miền biển tây à, ờ, rồi ờ, các bạn này vô khách sạn Marriott nói chung là muốn biết thì à, comment đi anh nhắn tin địa chỉ cụ thể cho nha cái dịch vụ rất là ok dịch vụ rất ok bao ăn sáng bao gym bao bơi chỉ có cái không bao massage à. massage có ok kìa nào cũng đi trả tiền nhé vậy thì nó tóm lại nói nhiều nói dai chẳng qua nó dở thì anh chí nói là em là cái khách sạn này nó đẳng cấp mà nó có những cái điều nghịch lý nước á thì cái bốn chai nước này nè bạn không xin nó là bạn vô toilet bạn uống nó không có gì trơn trọi á rồi cái chai nước này nó ghi giá năm đồng thế thôi đó. rồi à, à, bãi đậu xe đẹp con người ok phòng ốc rẻ cái ấn tượng nhất là phòng ốc rẻ khi mà các bạn ở Việt Nam các bạn lòng tưởng là ở ừ, qua cái qua bên Mỹ cái sợ mắc không có mắc đâu chính Việt Nam ngủ đủ đạn thì cái quê đi nhiều khi á đi du lịch tới Việt Nam đi quốc mà khách sạn hoài gì mà chắc ác luôn á trời ơi kỳ ờ, đi ra Nha Trang kể rồi ở khách sạn năm sao luôn không có bắc kinh đậu xe ngoài ngồi ra bị chạy con mẹ trắng đó kỳ đó về đi bảo hiểm đó nó, nó nhiều vấn đề lắm nên cái thật sự á nếu mà nó về đi khách sạn á, mà cái cảm giác đi xe hơi á, thì rõ ràng á, là không riêng gì Mỹ mà chỉ thấy là những cái nước nào mà nó hơi phát triển chút xíu á, là nó phải có hết và duy cũng phải đánh giá gì nữa chứ nếu mà duy có quyền á làm nào mà xin khách sạn năm sao không có bắc kinh tao đuổi luôn á chứ đó năm sao các bạn nghĩ gì nó đúng không bức xúc chứ đúng không đã là khách sạn mà 4 sao 5 sao hay 3 sao gì đó phải có cái bắc kinh cho người ta yes. vậy mới được cái bắc kinh là cái chỗ đậu xe hơi thì thì thì ở cái khách sạn này á cộng đồng du lịch cộng đồng quốc tế ta đánh giá 9.1 người ta đánh giá 9.1 trên Agoda Booking không Booking.com đánh giá 9.1 bạn bạn nên nhớ nha để được đánh giá trên hàng chính á thì rất là ít rất là ít nên bạn mà đi du lịch đó, thì bạn rà các Angoda với thằng ờ, thằng ờ, booking.com đó bạn coi đánh giá nhiều thường thường là tám trăm mấy là tôi nó tốt rồi mà nó đánh giá 9 một xong mình coi review mình coi này nọ kia không tin thì mắt mình trời ơi mát mình đâu có hai triệu mấy hai triệu mấy cái phòng ở một đêm luôn ba người được quyền ba người hình như bên này nó có luật truy truy gì đó mấy em truy gì mấy em điện cho anh nó quên mẹ rồi cái luật truy truy gì đó nó ngộ lắm anh thấy đó, ở bên Việt Nam đó ở khách sạn là tối đa là hai người tối đa là hai người còn bên này á nó ghi là ba người truy truy ba người lớn đó nói chỗ này duy cũng chưa hiểu nên các bạn nào hiểu các bạn à, các bạn chia sẻ với duy nha thì tất nhiên duy hôm nay không phải là giải ai cả không phải là ừ nói này nói kia duy chỉ chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái sự khác biệt đó để cái sự khác biệt và một cái điều gì đó nó làm cho mình cảm thấy nó ngạc nhiên nó làm cho mình cảm thấy phấn khích thì mình muốn làm một cái video mình kỷ niệm để mình chia sẻ những cái chuyến đi của mình những chuyến đi của mình ở bên cái xứ này đó, nó thật sự bạn rộng thanh thang một tiểu bang như một đất nước vậy đó một tiểu bang nó như một đất nước nên nó trong một tiểu bang thôi nó có nhiều cái vấn đề khác nhau nó có nhiều cái chỗ chơi khác nhau nó có nhiều cái chỗ đi khác nhau đó nó nhiều cái chỗ lắm nên mỗi cái vấn đề tất cả nó kiến thức mà nó nó nó là sự trải nghiệm nó rất là rộng rãi nó rất là nó rất là rộng lớn nghe nhưng mà ở đây á, khách sạn này nó yên tĩnh nó yên tĩnh lắm bạn không có thấy người Trung Quốc nào vô phải sao sao sao sao sao sao đâu mà có chứ không có mà đâu phải khách sạn nhà quê dụ như ở ở ờ, như Nguyễn nên ở chỗ nhà quê cái chỗ mày chó không đôi chó chó, chó gì chó ăn, ăn, gì mấy em đều với chó chó ăn gà gà triệu cái điện thoại 45 triệu mua Việt Nam về mua Việt Nam đem qua đây quay vlog kiếm cơm nó rớt như con khai đâu đó đập hộp thủ tục thủ tục đó là đập cái hộp mà bể điện thoại It was at this moment that he knew he up. Đã <laughs> giờ mấy cú ơi em không chơi nữa nha mày hơn là tao có dán cường lực cái hông banh luôn rồi <laughs> bởi khổ lắm chờ chút uống xong nó tiếp nha rồi tiện đây á ở bên cái xứ này là một cái xã hội đất nước nó phát triển nên tất cả những vấn đề về công nghệ các bạn phải rành các bạn nếu mà các bạn không rành về công nghệ các bạn không có không có sống được không có chơi được đâu nó khó lắm thí dụ như bây giờ đặt cái hoàn cảnh mình từ điểm A tới điểm B thí dụ giờ gì đi qua uh, Phúc Lộc Thọ, Cali, San Jose gì đi đúng không thì đi sao đây biết gì đâu đi biết gì đâu đi các bạn đúng không mày dám đi mình không đó thì ở bên này phải sống công nghệ đầu tiên đầu tiên đúng không bút vé máy bay online từ cái sân bay ở đây đi qua sân bay chỗ đó đó mà muốn làm được việc đó lên google trước google maps đúng không search qua San Jose CD hay là gì đó hay là California hay gì đó hay là Westminster hay là hay là Bonsa hay gì đó search vô để mình tìm được cái airport nó near chỗ đó nó gần chỗ đó xong mình đặt đó mình đặt mình từ cái từ cái, cái sân bay này mình đặt tới cái sân bay kia xong rồi mình tới đó mình đi taxi taxi tới cái khách sạn nhưng mà mình phải đặt trước ví dụ như nhà di tính là ngày mai vô bển nè thì tối hôm nay duy ngồi duy đặt trước cái khách sạn của nó mà muốn đặt trước khách sạn bên đó thì các bạn phải download download cái ứng dụng mà mà booking.com và agoda.com một trong hai ứng dụng đó là duy xài rất nhiều đó tại vì hai ứng dụng đó hai ứng dụng chuyên về du lịch đó nên chúng ta xài hai cái ứng dụng đó đó để chúng ta đặt phòng trước xong rồi tới phòng từ sân bay chạy tới khách sạn đó mình check in mình check in mình nọ kia tất cả mọi thứ đều mình trả qua thẻ hết rồi xong rồi chút xíu mình à, mình à, mình livestream xong mình quay video xong mình chia sẻ cảm nhận xong thì mình xuống dưới mình à, mình xuống dưới mình à, gọi là làm gì quên ta ai à, chắc eo chắc ao trả phòng chắc ao trả phòng xong muốn đi đâu đi mà cái tập duy kỳ mà một khách sạn gì không thích ở hai đêm không thích ở hai đêm đúng không giống như là một bồ á không thích quen hai năm nó <laughs> tại vì bây giờ á mình quen hai năm á đâu giới thiệu bảo lộc thôi đừng nói bồ thì nó mất tình cảm em nói khách sạn đi khách sạn ở những cái phòng này nè ở hai đêm ở làm cái con khỉ gì tốn tiền ngu đúng không nếu mà khách sạn mà anh ở hai đêm thì ở hai phòng trong cái trường hợp cái chỗ đó đó nó chỉ có một khách sạn này đẳng cấp thôi nó còn không khách sạn khác thì anh ở một khách sạn ở hai phòng hai đêm do tính chất công việc đó còn không á thì á anh một khách sạn á anh chỉ ở một đêm thôi còn xong đó anh di chuyển khách sạn khác bởi vì khi mà các bạn đi qua khu dạng dân chơi á dân mà dân mà trip nhiều á với dân business nhiều á thì các bạn chơi bằng sắp xếp thời gian rất đúng cách giống như giờ tối cũng khơi cũng sớm tại vì bên đây ngủ khuya không có khỉ gì chơi hết á ngủ khuya chứ có đi bậy bạ rồi à, chứ không đi đâu hết mà lạnh chết mẹ ai đều đi khuya đi làm gì đâu phải vì việt nam nó nóng đâu nó ấm việt nam mình là gì thành phố hồ chí minh là gì Shit. gọi là gì uh, the city uh, the city on the night thành phố về đêm đúng không nó có những cái lễ nó có những cái hoạt động trên đường phố thì mình mới đi ban đêm được còn cái cái xứ này hả thì bạn ban đêm nó nhắn tanh không có nhắn tanh nhưng mà nói với nói chung là nó khoảng tới 10 giờ là nó nghỉ rồi vòng vòng ở ngoài là toàn là ba búp không à đâu còn gì chơi đâu à quạt đúng rồi khách sạn á là phải tập gym đúng không tại tập gym nó sạch sẽ bơi nó không sạch lắm What? bơi thì cũng được có người thích bơi người thích bơi nó không nói nhưng mà quan điểm cá nhân của anh nó bơi thì nó không sạch lắm ai biết nó có tè xuống hồ bơi không đúng không ai biết nước thay nhiêu nhiêu nhiêu ngàn lần mà trời này lạnh bơi bệnh sao trời lạnh lắm còn nói về con người con người sàn nãy nói bảo vệ đúng không bây giờ mình nói những cái người khách ở đây nữa nó thật sự với bạn cái này là cái cái cái cái tâm lý chung mà nói ra thôi nhưng mà nhiều người ta biết là không thèm nói cái khách sạn nào á mà tay nó nhiều á là khách sạn nó nó đẳng cấp và nó nó nó nó gọi là nó nó nó nó nó, nó thân thiện mà nó nó tôn trọng đó oh, thật sự luôn á bạn đi đi ví dụ như có những khách sạn nó ngộ lắm nha ở Việt Nam mình thôi có những khách sạn nó không có bự đâu nhưng mà tự nhiên tay vô ở không à mà vô khách sạn nó thấy nó yên tĩnh thấy nó friendly mà người ta mang tính chất là giúp đỡ lẫn nhau nó nó nó nó, nó đã lắm không biết dùng cái từ ngữ gì đó ví dụ như giờ ta đi vô bạn đi vô thang máy đi người ta gặp bạn này nọ kia người ta thấy bạn gặp cái khó khăn nào đó thì người ta sẽ giúp đỡ bạn nhất là phụ nữ nhất là phụ nữ người ta khiêng đồ hay là người ta nhấn thang máy hay là người ta khen gì đó nói chung là nói nói chung là cái, văn đó là văn hóa giao tiếp yes. mà mấy nữ tận này bén lắm em trời trời trốn xuống trực lại làm kỷ niệm chứ hôm qua gặp lễ tân má ơi anh đưa cái thẻ cái thẻ hộ chiếu ra mà anh đưa nó vậy nè <laughs> lượng à, video cũng được 20 phút rồi mấy em thôi chia sẻ ngắn gọn thôi à, anh sẽ đi uh, chụp hình thêm anh quay thêm anh chia sẻ phòng gym ở ngoài ăn sáng này đó các kiểu để cho tụi em thấy được cái à, cuộc sống ở trên thế giới này nó những nơi nó những mỗi khác nhau thật ra trong chuyến đi này của anh phải là du lịch anh đi công chuyện của anh đó anh, anh đi công chuyện của anh thôi nhưng mà cuộc sống mà cái gì cái tập của anh là tập nói nhiều cái tập của anh là tập thích sẻ chia nên những lúc nào mà anh cảm thấy được anh rảnh á thì anh làm video thôi chứ không có mấy đồ cạnh tranh với thằng này thằng kia cũng chả muốn làm gì thánh về lót du lịch du lịch gì trơn á oh, bây giờ anh nói thiệt lên youtube anh cần kiếm tiền công ty của anh anh có, có này nọ kia thiếu cha bị tứ trụ sài gòn nữa nên mấy em đừng có hiểu lầm anh nhất là mấy em mà làm vlog và du lịch và đồ ăn á không phải là anh duy khịa mấy em làm gì trơn trội hết á mấy em làm thoải mái đi